Xin chào các bạn Hôm nay mình à, giới thiệu các bạn là cách à, ghép ghép đoạn cây có mũi Đây là cây à, bưởi mình Mình ghép đoạn đây đã thành công rồi Thực sự là mình không giỏi lắm cái cách ghép mình ghép đi ghép lại nhiều lần nhưng mà lần này đã thành công hôm nay mình giới thiệu chia sẻ các bạn những người chưa biết ghép à, để áp dụng và và đạt được cái kết quả như này đây mắt ghép đây các bạn nhìn thấy đây chú chú ghép đây nó đã liền và đã đâm chồi lên đây. đây hai cành này mình ghép đây những đoạn à, bạn ghép đây từ đây lên đây đây từ đây lên và cả đây nữa đây là một cây bưởi mình à, chỉ ghép thử thôi nếu mà các bạn thích ghép giống khác hoặc là cải tạo lại cây cũ thì các bạn à, cắt hết đi xong bạn ghép ghép lại hết nhưng đây thì mình chỉ thử một hai cành à, đã ghép thành công đầu tiên thì các bạn à, chuẩn bị à, một ghép các bạn chuẩn bị một đoạn như này nhưng mà tầm 20 cm nó có khoảng 3 4 mắt thì đấy. đấy các bạn vót một à, đây mình ghép áp vót một đường dài khoảng 2,5 cm và bên này cũng cũng vót đường ngược lại như thế sau khi sau khi vót xong ấy, thì các bạn áp vào đây áp vào đây thì cái quan trọng là ở cái mô mô biểu bì này ở cái phần um, phần da của của của của của cành ghép vào cái gốc ghép nó phải áp vào nhau có nghĩa là nó phải có cái độ tương đương nhau để để nó áp vào nó dính liền vào nhau Đấy, quan trọng là ở cái cái cái mô này các bạn nhé mô bì bì ở cái phần da này của cái cành ghép và gốc ghép Đấy, áp với nhau ít nhất là một bên này hoặc là cả hai bên cả hai bên bên này nữa Đấy, nhưng mà ít nhất là phải phải ăn khớp vào nhau đó sau đó thì các bạn lấy dây ni lông bạn quấn quấn từ đây đến đây quấn ở, ờ, cái đoạn ghép này cuốn thật chặt Đấy, quấn chặt để nó không bị lung lay và nó dính kết với nhau sau khi cuốn chặt ở cái đoạn đoạn này rồi thì các bạn cuốn lên trên này hết trên này Đấy, quấn kín kín và cuốn <clears throat> kín lại để cho nó không bị dính nước vào nếu mà dính nước vào thì nó sẽ bị bị thối cái cái, cái đoạn này cây này sẽ không lên Đấy, đây cành à, bưởi mình đã ghép đã thành công sau nhiều lần thất bại đã thành công đây thì à, cành bưởi này là mình đang ghép vào cái giống cây là bưởi đoan hùng vỏ đỏ mình đang ghép thử thôi ghép ờ, thử đã thành công rồi mình đang, đang chờ xem nó có quả là có tốt đẹp không thì mình sẽ nhân giống nhân rộng ra đấy cách ghép rất là đơn giản vậy đây là ghép à, áp đoạn này đây một cành hai cành đây ba cành cành bên này nữa bốn cành năm cành <coughs> các bạn cứ làm như mình hướng dẫn thì sẽ thành công mình cũng làm rất nhiều lần hỏng rồi nhưng mà sau sự kiên trì học hỏi trên mạng và tìm hiểu thì mình đã ghép thành công rồi đây các bạn nhìn thấy cành này đang lên rất là tốt tương tự thì các bạn ghép ở trên ờ, cây gấu múi thì các bạn muốn ghép chanh lên ờ, đây đây là một cây bưởi như vậy về tân lạc ruột đỏ mình ờ, muốn ghép một cây chanh lên để vừa ăn ờ, chanh và vừa ăn bưởi đây các bạn nhìn thấy đây cây bưởi trên đây là thân bưởi cành bưởi và đoạn đây là cành tranh mình đã ghép đã ghép trên ờ, cây bưởi ghép thành công các bạn nhìn thấy cách ghép thì cũng giống như là ghép ờ, ghép bưởi thôi các bạn cắt ờ, đoạn ghép đoạn bạn đây là mình ghép nối đoạn hoặc ghép áp cũng được thì tốt nhất là các bạn ghép nối đoạn đây mình ghép nối đoạn thì các bạn uh, cắt cái cành ghép ra xong các bạn uh, chẻ đôi ra rồi um, lấy cái cành ghép của cây chanh này cũng một đoạn ngắn ngắn từ đây đến đây xong bạn uh, cắm ở đây nhưng mà cái quan trọng là cũng hai cái mô biểu bì da này nó nó gắn với nhau cái cành chanh và cành bưởi nó phải, phải ăn khớp với nhau quan trọng quan trọng là cái đấy các bạn ạ và cái quan trọng nữa là cái ly lông các bạn phải phải buộc vào đây là thật chắc kín buộc vào chỗ ghép này các bạn cuốn lên cuốn lên đến đây để cho nước mưa nước mưa là không dính vào đấy vậy thôi <clears throat> thì cạnh tranh đây mình ghép là cũng khá lâu rồi đây được khoảng 4 tháng rồi Đáng tranh đang ra lá đây rồi AK này chắc là khoảng một năm nữa sẽ đơm hoa kết trái đó. là mình uh, sử dụng chanh ở trên ờ, cành bưởi <coughs> Đấy, khi ờ, mà bưởi ra hoa này, kết trái thì mình cũng sử dụng cành bưởi này cái này tương tự thì các bạn ghép nhiều loại cây có múi khác nhau trên cùng một loại cây ví dụ như các bạn muốn ăn ghép bưởi này chanh này quýt này cam này cùng cùng họ chim loại cây cũng được thì trên một cây đấy thì nó rất nhiều các loại cây ăn quả khác nhau ví dụ vừa có quả bưởi vừa có quả chanh vừa có quả quất vừa có quả cam đấy. còn cách ghép thì cũng như vậy thôi điều quan trọng là các bạn phải thành cái biểu vì mô nó phải dính với nhau và các bạn phải buộc chặt ở cái đoạn đoạn ghép thì nó mưa nắng nó không bị nhiễm nước vào và không bị hở sau một thời gian thì nó sẽ đâm chồi thì các bạn bỏ cái dây ni lông ra như đây là mình đã đã liền sẹo rồi mình bỏ ni lông ra dây ni lông này bỏ ra đó đây Đấy, rất là hay đây, cây bưởi mình trồng uh, ờ, phân trục uh, ờ, khúc bưởi tân lạc Đấy, qua quá trình uh, nghiên cứu trồng cây thì mình đam mê thì mình uh, tìm hiểu về cách ghép để uh, nhân tạo giống mình đã ghép thành công rồi bê bưởi đây mình trồng ờ, năm nay năm thứ hai năm thứ hai cây rất tươi tốt nếu mà các bạn thích ờ, các loại giống bưởi khác bây giờ rất nhiều loại các bạn ghép vào trên cái thân bưởi đấy nó có tác dụng rất là nhanh ra hoa nhanh ra quả và giữ nguyên cái giống của cây bố mẹ còn bây giờ các bạn trồng mới thì nó mất rất nhiều thời gian chăm sóc lại từ ban đầu rồi xin à, chào các bạn xin cảm ơn các bạn đã xem video chúc các bạn à, ghép thành công nếu các bạn xem video thấy hay ý nghĩa hãy chia sẻ giúp mình và nhớ nhấn nút à, đăng ký để ủng hộ mình làm các video khác hay hơn và ý nghĩa hơn à, xin cảm ơn các bạn